Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin COVID-19 Vì sao Việt Nam vừa nên vừa không nên dùng vaccine Trung Quốc? Vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc vừa nên vừa không nên được sử dụng tại Việt Nam tùy vào tình hình cụ thể của dịch bệnh ở nước này. Một chuyên gia y tế và nhà phản biện chính sách sức khỏe cộng đồng từ Hà Nội nói với BBC News tiếng Việt hôm 5 tháng 8 2021. Bình luận của tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn từ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA được đưa ra trong bối cảnh gần đây dư luận ở Sài Gòn tỏ ra phẫn nộ trước thông tin thành phố này nhận một triệu liều vaccine Sinopharm do Trung Quốc sản xuất để tiêm cho dân mà nguồn cơn được cho là có thể một phần xuất phát từ mối quan ngại của công chúng về tính hiệu quả của loại vaccine này. Kết quả sử dụng vaccine Trung Quốc ở Ai Cập châu Phi, Mỹ Latin và kể cả ở Đông Nam Á như Indonesia cho thấy rằng bằng chứng hiệu quả bảo vệ rất thấp, tức là tính miễn dịch không được như kết quả nghiên cứu báo cáo đã nêu, bác sĩ Trần Tuấn nói với bàn tròn thứ 5 của BBC. Cần tìm vaccine đảm bảo tốt nhất. Vẫn theo chuyên gia này, vaccine chống dịch COVID-19 của Trung Quốc dù đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp – vẫn còn thiếu một công đoạn trên thực tế, tức là bằng chứng hiệu lực thực tế là chưa có, bác sĩ Trần Tuấn nói. Trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu vaccine và cần phải cân nhắc lựa chọn vaccine nhập về, chúng ta phải bằng mọi cách tìm vaccine đảm bảo tốt nhất để đảm bảo rằng nguồn lực của chúng ta vốn có hạn phải được sử dụng có lợi ích cao nhất và ít rủi ro nhất. Bên cạnh đó vẫn phải tiến hành các biện pháp để người dân tự bảo vệ mình như giãn cách xã hội, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Tốt hơn là việc mình đưa vào các loại vaccine mà bằng chứng đang theo dõi cho thấy hiệu lực bảo vệ. Còn vaccine mà hiệu lực miễn dịch chưa được tốt đưa vào trong dân, thì như thế tình trạng chống nhiễm trùng lại không đạt được, thậm chí còn gây thêm các xáo trộn xã hội. Ông Trần Tuấn nói thêm. Cũng tại cuộc hội luận của BBC News tiếng Việt hôm 5 tháng 8, nhà phản biện chính sách y tế nêu quan điểm cá nhân của mình trước câu hỏi Việt Nam có nên sử dụng vaccine chống COVID-19 do Trung Quốc sản xuất không? Câu trả lời trên quan điểm cá nhân của tôi là Việt Nam vừa có vừa không nên sử dụng. Thứ nhất, lý do không nên tiêm là khi tình hình vẫn đang như hiện tại mà ta có thể cải thiện làm tốt được các biện pháp khác bao gồm tích cực vận động người dân dùng khẩu trang triệt để hơn, đảm bảo giãn cách đúng yêu cầu và đảm bảo không tập trung đông người, ví dụ ở mức 5 người trở lên. Thứ hai, với những vaccine hiện có thì mình tiêm thật đúng các đối tượng ưu tiên mà khoa học đã chỉ ra, bởi vì chỉ có tiêm như thế thì mới có thể đảm bảo được hiệu quả hơn cả trong vấn đề giảm lây nhiễm. Song song với đó, chúng ta tiếp tục tìm kiếm ngoại giao để có những vaccine tốt Tuy nhiên, bác sĩ Trần Tuấn cũng cho rằng trong trường hợp khẩn cấp thì vaccine của Trung Quốc nên được sử dụng theo như chỉ định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ông lý giải quan điểm của mình, có nghĩa là với các biện pháp cố gắng như vừa rồi mà vẫn không khống chế được dịch, dịch lan tràn mạnh mẽ, thì trong trường hợp đó, nếu tôi là người ra chính sách, tôi sẽ dùng tất cả các vaccine tốt kia cho các đối tượng ưu tiên, còn lại vaccine do Trung Quốc sản xuất tôi sẽ dùng cho các đối tượng mà gọi là ít ưu tiên hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cả một loạt danh sách có đến hàng chục thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp thì những trường hợp dưới có thể dùng vaccine Trung Quốc. Và như vậy có nghĩa là vaccine Trung Quốc chỉ nên được tiêm khi không còn biện pháp nào có thể khả dĩ hơn, buộc phải dùng, thì lúc đó chúng ta dùng và nhớ rằng dùng nó, trong khi vẫn phải tiếp tục triển khai các vấn đề khác, bác sĩ Trần Tuấn nói thêm với BBC từ Hà Nội. COVID-19, dân có quyền từ chối tiêm nhưng không được chọn vaccine mình thích. Mới đây, giới chức thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng trên truyền thông trong nước rằng dân tự nguyện, đồng ý thì mới tiêm vaccine. Động thái này được đưa ra sau khi một luồng dư luận phẫn nộ trước thông tin thành phố nhận một triệu liều vaccine Sinopharm Trung Quốc để tiêm cho dân. Giới chức thành phố cũng chấn an dân rằng lô vaccine Sinopharm hiện đang được thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ triển khai tiêm theo nguyện vọng BBC có cuộc trao đổi với luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty luật thế giới luật pháp tại thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ hơn về quyền tiêm vaccine của người dân theo pháp luật hiện hành. BBC theo pháp luật Việt Nam, người dân có quyền từ chối không tiêm vaccine COVID-19 hay lựa chọn loại vaccine mình muốn hay không. Luật sư Phùng Thanh Sơn, hiện không có quy định nào bắt buộc người dân phải tiêm vaccine COVID-19. Nếu người dân không có niềm tin đối với loại vaccine nào đó, họ có thể từ chối không tiêm. Nhưng sau khi từ chối xong, họ có quyền lựa chọn loại vaccine mình muốn hay không là câu hỏi khó trả lời. Đó là do hiện chính quyền đang áp dụng tiêm theo chính sách, theo đợt, theo khu vực địa lý hành chính và theo đối tượng. Nếu từ chối tiêm đợt này thì không biết bao giờ mới được tiêm đợt khác ngoài ra còn do tình hình thiếu vaccine. Nếu việc tiêm vaccine đã trở nên dễ dàng rồi, vaccine đã có đủ, thì lúc đó người dân có thể từ chối tiêm ở điểm này để đến điểm khác tiêm, hoặc không tiêm ngày này thì rời sang ngày khác, tiêm loại vaccine khác. Theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh, Hiện nay muốn bắt buộc người dân tại vùng dịch COVID-19 phải tiêm vaccine thì Bộ Y tế phải bổ sung bệnh viêm phổi do virus corona vào danh mục bệnh truyền nhiễm buộc phải tiêm vaccine. Danh mục này hiện mới chỉ có 10 loại bệnh, trong đó không có COVID-19. Toàn bộ các vaccine COVID hiện nay chỉ mới được phê duyệt cho tình huống khẩn cấp – nên một số nguyên tắc công đoạn nghiên cứu thử nghiệm thông thường có thể bị bỏ qua. Do đó theo tôi, rất khó để Bộ Y tế Việt Nam đưa bệnh phổi do virus corona vào danh mục nói trên. Kể cả khi bệnh COVID-19 được đưa danh mục tiêm vaccine bắt buộc, thì hiện cũng không có chế tài nào để xử phạt người từ chối tiêm vaccine COVID-19. Vừa rồi, báo chí và truyền thông Việt Nam vận dụng điểm A khoản 2 điều 9, Nghị định 117-2020 NDCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để tuyên truyền là người không tiêm vaccine sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng là sai. Điều 9 này điều chỉnh hành vi của cán bộ y tế chứ không áp dụng cho người dân, ví dụ như đang lúc dịch bệnh có vaccine nhưng cán bộ y tế không tiêm cho người dân mà tìm cách cản trở việc tiêm thì cán bộ sẽ bị xử phạt. Không thể lập luận rằng đối tượng điều chỉnh của nghị định này bao gồm cả người dân, nên bất kỳ điều nào trong nghị định này cũng áp dụng cho người dân được. BBC, theo ông, chính phủ Việt Nam cần làm gì để tiêm vaccine cho dân trở nên công bằng hơn? Luật sư Phùng Thanh Sơn, trong bối cảnh khan hiếm vaccine, Nguồn lực có hạn và thị trường có nhiều loại vaccine chất lượng chênh lệch nhau, rất nhiều thì đòi hỏi công bằng theo tôi là không khả thi. Vấn đề cần đặt ra hiện nay là sử dụng vaccine sao cho hiệu quả. Theo tôi, cần dồn nguồn lực cho thành phố Hồ Chí Minh để sớm đạt miễn dịch cộng đồng như lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Các địa phương nhường vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh cũng là cứu địa phương mình. Thành phố Hồ Chí Minh còn phong tỏa thì hàng hóa của các địa phương khác không có nơi tiêu thụ thành phố Hồ Chí Minh đóng góp gần 30% ngân sách quốc gia, nên một khi kinh tế ở đây khủng hoảng thì ngân sách nhà nước trung ương giảm, không thể phân bổ về các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, giải quyết hàng triệu việc làm cho các địa phương, nên việc phong tỏa ở đây khiến gia tăng thất nghiệp ở các địa phương khác, dẫn đến các hệ lụy xã hội khác. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm giao thương, thị trường lao động lớn nhất cả nước, nên bùng dịch ở đây thì nguy cơ lây lan cho các địa phương khác rất cao. Nếu các địa phương khác bùng dịch thì việc dập dịch tại địa phương đơn giản hơn, ít trả giá hơn vì mật độ dân cư thấp, không phải là các trọng điểm kinh tế. BBC, theo luật sư, chính quyền nên có giải pháp gì để tháo gỡ tình trạng thiếu vaccine hiện nay? Luật sư Phùng Thanh Sơn, tôi cho rằng cần xã hội hóa việc tiêm vaccine và điều trị COVID – nên cho phép các đơn vị y tế tư nhân được nhập khẩu, tổ chức tiêm có thu phí đối với vaccine COVID. Để đạt hiệu quả chung trong việc phòng chống COVID trong bối cảnh khan hiếm vaccine như hiện nay, thì việc xã hội hóa việc tổ chức tiêm vaccine chỉ nên mở cho các đơn vị y tế ở những địa phương nằm trong chiến lược tiêm chủng của chính phủ. Các đơn vị này phải ưu tiên tiêm cho các cá nhân sinh sống trong khu vực nằm trong chiến lược tiêm chủng của chính phủ. Việc tiêm này có thu phí nhưng không được vượt quá khung giá mà Bộ Y tế đưa ra. Tương tự như vậy, cho phép các đơn vị y tế tư nhân được phép tiếp nhận và điều trị có thu phí các ca nhiễm COVID, có như vậy mới giảm tải cho các đơn vị y tế công. Từ đó người bệnh, bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập và ngân sách nhà nước sẽ được hưởng lợi từ việc giảm tải này và người dân cũng đỡ lo lắng hơn. BBC, bản thân ông có muốn tiêm vaccine Trung Quốc không? Vì sao? Luật sư Phùng Thanh Sơn, tôi nghĩ không riêng gì Việt Nam mà người dân nhiều nước trên thế giới đều không muốn tiêm vaccine Trung Quốc, tôi không ngoại lệ. Một lý do rất rõ ràng và ai cũng thấy đó là vấn đề chất lượng vaccine của Trung Quốc hiện nay là quá thấp. Riêng cá nhân tôi không muốn tiêm vaccine Trung Quốc là vì hiện nay nhiều nước không thừa nhận vaccine Trung Quốc – Do đó, khi các nước áp dụng hộ chiếu vaccine, thì người mang hộ chiếu vaccine Trung Quốc sẽ gặp bất lợi khi đi nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Dân có quyền từ chối tiêm nhưng không được chọn vaccine mình thích từ thời báo.di, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn ở các bản tin sau.